kem thân mến, Thật duy và toliha.vn lại được gặp lại các em ở trong các bài giảng kế tiếp của chương trình học lớp 9. Ở các video trước thì chúng ta đã cùng nghiên cứu cái dạng công thức phân tử chung của một oxit bazơ và ở các video ngay sau đây chúng ta sẽ sử dụng cái công thức đó để chúng ta nghiên cứu về các tính chất hóa học của oxit bazơ các em nhé. Tính chất học đầu tiên đó chính là khảo sát cái khả năng tham gia phản ứng cộng hợp với nước của oxit bazơ. Điều đầu tiên thầy Duy phải khẳng định với các em rằng không phải tất cả các oxit bazơ đều có khả năng tham gia phản ứng với nước. Đấy chứ nhở? Không phải tất cả các oxit bazơ đều có khả năng tham gia phản ứng được với nước mà nó chỉ áp dụng với một số oxit bazơ thôi, đúng không? Và chúng ta này hãy quan sát cái sơ đồ sau nhá. Một số oxit bazơ mà thầy Duy có kể ra ở đây ví dụ như là đối với Na2O này, K2O, CaO và BaO khi cộng hợp với nước thì sản phẩm sinh ra của chúng sẽ là gì? Sẽ là dung dịch ba dơ hay người ta gọi một cái là dung dịch kiềm. Đúng không? Có nhiều bạn uh, khi mà chúng ta học lớp 9 thì cái lượng phương trình của ta phải nhớ rất là nhiều. Lượng phương trình nhớ rất là nhiều. Vậy thì có bạn sẽ thắc mắc với thầy Duy là làm như thế nào để chúng ta có thể nhớ được bốn cái này đúng không? Đấy, bốn cái oxit bazơ như kia. Thầy Duy có thể bật mí với các bạn một mẹo như sau nhá. Chúng ta hãy nhớ đến cái câu như thế này, đó là khi nào bạn cần.